chỉ do đó là thiết chỉ tế có tổ cô sừng cao thong ca xia to cá tu thao mong luôn nên chín trôi tu có lao nhau tu kia nó chỉ gió hay tia mùa xuân trộm bê có hai lù lò cụ thia chỉ tê tổ cô sừng gao khá xia vừa kê cụ chê yo tu khó lùa tê chê chỉ tao mùa xua chỉ yon rộm bê hoa tu khó chế nó đời thơ kê ư trò xin chi ta mua ta kê xa khờ lu xia cả lìa chi tê chỉ tao đom đê li có hai mòn tổ cô sừng cao gà xia chỉ yo khen gia hai tia tôi chỉ tế có lo cụ lũ nên khó che sư mòn